chào các bạn mình đang ở chuồng voi thảo cầm viên thành phố với mình thì ở đây voi đực và voi cái người ta nhốt riêng chuồng là chuồng voi cái thì chuồng voi cái có ba con voi đực với voi cái phân biệt với nhau dễ nhất là con voi cái là nó không có cái nhà một chút nữa mình sẽ qua mình quay cái chuồng voi đực cho các bạn coi thì con voi đực nó sẽ có hai cái nhà còn đây là cái hệ thống à, dây điện để cái sợi dây này nó có điện để nó chặn con voi lại con voi đến đây thì nó sẽ bị điện giật nên nó không thể giờ vượt qua à, được cái hàng rào này chuồng dơi đực có một con con dơi đực này rất là lớn cái nhà nó rất là, rất là bự thì voi này là voi châu Á là voi nó có ở trong rừng Việt Nam mình đấy các bạn thì voi này à, thế giới nó có hai loại voi đó là loại voi châu Á và voi châu Phi thì con voi châu Phi nó sẽ bự hơn con voi châu Á này về đặc điểm của voi châu Á đó là nó có chiều cao từ 2 đến 4 mét và nặng từ 3 à, à, ngàn ký cho tới 5 ngàn ký bốn tấn bốn tấn hai chục tấn bốn cái nga hẳn nó nặng nó lắm rồi hai chục tấn ở trong môi trường tự nhiên thì con voi một ngày nó dành khoảng 16 tiếng đồng hồ để nó đi kiếm ăn và nó ngủ khoảng 3 đến 5 tiếng thức ăn của voi là các cành cây nhỏ lá cây và trái cây mỗi ngày thì một cái con voi mà nó trưởng thành nó ăn khoảng chừng 150 kg thức ăn khi ăn đó là nó dùng dòi để nó gấp thức ăn và nó đưa vào miệng của nó video về loài voi đến đây là hết hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo